À, chào anh em nhé Chào mừng anh em đến với kênh youtube của shop Tân Ánh à, Giò, que tre, cuốn keo mấy cò nhé Và nhựa mấy cò Phục vụ cho anh em chơi mùa cò 2018 nha Đây là cái ờ, keo mấy cò đây Cái này các bác lưu ý nhé Trước khi sờ tới thì mình nên dẫm ướt tay Hàng này nó là hàng siêu dính nhé Hàng siêu dính Cực kỳ luôn rồi à chà chà dính quá rồi à đây nhá đây là thực tế cái keo ờ, ờ, bẫy cò bẫy bạc nhé keo này dùng cho bẫy cò bẫy bạc này đây chắc tôi phải cắt đi thôi chứ càng kéo thì nó càng ra cái này mình dùng thì mình à, dấp ướt tay dấp ướt tay xong mình bắt đầu mình thao tác mình lấy nhá à, đây này các bác nhìn để thực tế này đây nhá đây là thực tế cái keo mấy cò mấy vàng keo này là keo à, công nghiệp nhá keo công nghiệp à, chất lượng thì siêu dính tuyệt vời luôn à, các bác mua về thì chỉ có dùng trực tiếp luôn không cần phải pha chế bất cứ một cái gì nhé không cần phải pha chế không cần phải làm gì cả và là chỉ cuốn vào à, que là chơi thôi Đấy. thế còn là hình thức bán hàng của shop thì luôn luôn là uh, ship COD đi toàn quốc ship COD toàn quốc nhá và đóng thì đóng trong một cái hộp bán với đơn vị ít nhất là 1 kg nhá cái này thì không bao nhiêu tiền đâu nó có à, ba trăm hai trăm mấy nghìn một cân thôi sẽ không bán ít hơn đâu bán một uh, ít nhất là một cân nhá và thứ hai nữa là các bác chơi ấy, thì ít nhất cũng phải chơi một cân chứ chơi dưới một cân thì nó ít quá nhé cái này là nó đã bao cả ship cho các bác rồi nó không bao nhiêu tiền cả thế còn các bác mà mua ít quá thì là nên là shop sẽ không có làm được không đủ chi phí để làm nhé Đấy, hàng này là hàng uh, keo này gọi là keo công nghiệp người ta nấu sẵn rồi và đợt này dính kinh này đảm bảo với các bác là siêu dính siêu dính siêu bền nhá, siêu dính siêu bền mà về là dùng luôn này không phải lấu không phải pha gì cả nhé À, tay tôi dấp ướt xong mà nó còn vẫn còn dính như này này cái này đúng ra là phải có nước xà phòng nước xà bông nhé thì nó đỡ dính hơn Đấy, còn một cậu cái chai nước rửa chén ở đây đây các bác nhìn này đây thấy cái độ dính của nó nhá đây tôi, tôi kéo một ít đi là các bác kéo hết tầm tay của mình luôn nó vẫn tơ nó không hề đứt tí nào nhé cho cậu người dọn đây cái này nước không nó vẫn dính lắm thôi nó phải có tí uh, có tí dầu rửa bát hoặc là xà, xà bông nhé để đỡ dính hơn đấy đây đỡ dính hơn này này nhưng mà khi các bác này là cho nó trơn cho nó dính thôi còn khi các bác cuốn vào keo thì nó sẽ trôi hết xà phòng đi là cái độ dính của keo lại quay về bình thường nhé cái này để cho giúp cho mình à, trơn cho mình dễ thao tác dễ làm thôi đấy đi cái này thì ờ, một cân hơi tươi một chút vậy là nó đẹp nhé vừa đẹp nhé À, ờ, keo bẫy cò cho mùa cò 2018 keo này là keo ờ, công nghiệp hàng keo siêu dính siêu bền nhé thế còn mua hàng thì luôn luôn là ship COD toàn quốc các bác liên hệ với số điện thoại mà tôi để dưới màn hình nhé ủng hộ shop nhé thế ngoài à, keo ra thì bên shop còn bán cả que tre que tre giúp các bác à, cuốn nhựa nhé Để giới thiệu sơ với các bác cái que này ấy, nó là que vót thủ công thủ công nhá thủ công có nghĩa là vót bằng dao vót bằng tay đấy không phải là que uh, tuốt máy đâu nó rất là đều rất là đẹp trơn nhẫn uh, một cái que này là dài 50 phân nhá dài 50 phân các bác để ý này cái phía ngọn là nó nhỏ hơn nhỏ hơn phía chân nhỏ hơn phía chân nhá phía chân cắm thì đã làm uh, đã vót nhọn chân cắm que này thì rất là dẻo que này làm bằng tre nhá các bác nhá tre này là tre bánh tẻ che bánh tẻ vừa dẻo vừa dai các bác yên tâm là chất lượng cực kỳ luôn không phải hàng tuốt máy đâu nhá hàng này hàng làm thủ công này à, và khi đã tuốt vót ngon chỉnh ngon lành hết rồi ấy, thì sẽ đưa qua nửa đưa qua nửa để hơ những cái cái tua cái cái cái mạt nhỏ đi ấy cho cháy bớt đi ấy. đây này các bác nhìn thấy phía chân này là nó có hơi xám đen thì đã được hơ qua nửa hết những cái phần mềm phần ờ, phần tơ phía ngoài để nó chỉ còn đúng cái phần chính phần ờ, lõi của tre phần cứng này nhá Đấy, cái hàng này thì uh, phải nói trước với các bác là tiền nó sẽ hơi cao hơn một chút đối với những cái hàng que mà người ta làm ờ, máy nhé que tuốt máy nó sẽ rẻ hơn hoặc là que vuốt tay nhưng mà uh, thợ vuốt là không kỹ càng nhé không chi tiết không kỹ như này thì giá thành nó sẽ rẻ hơn còn cái que này thì giá thành nó sẽ là cao đấy các bác nhé các bác chơi thì là chấp nhận nhá hàng làm thủ công là hàng đẹp một bó que kia bó que này để ra thì là một điểm 10 một điểm 56 thôi thì tiền nào của đấy các bác nhé làm đào này đẹp à, bót tay nhẫn trên ngọn là nhỏ dưới chân là to à, ờ, hơn nửa hết nhá vàng ống che đảm bảo cho các bác là à, không già quá không non quá che bánh tẻ nhá đấy. thì các bác có nhu cầu à, chơi văn nghệ ấy các bác là thợ chuyên nghiệp thì có thể là mua một lần là 500 tới 1000 que còn các bác chơi văn nghệ thì có thể là một bó này là 100 que đã đủ cho các bác chơi rồi nhá 100 que à, cân keo này để các bác đánh cả mùa đấy trăm que với cân keo đánh cả mùa hoặc là các bác đánh ờ, hai ba trăm nhé đối với một cân keo này ấy, thì sẽ đủ cho các bác dùng cái lượng que ấy, là từ 800 que tới 1.000 que mới hết là cuốn một lần đấy nhé còn các bác nào mà có hai ba trăm thì các bác sẽ cuốn được mấy lượt nói chung là chơi cả mùa luôn nhé à, rồi xin cảm ơn các bác nhá, hàng keo mấy cò mấy vạc hàng keo công nghiệp siêu dính các bác nhìn thực tế đây trong nhá không có màu không màu gì cái này thì đảm bảo các bác là dính trong cả thời tiết uh, sương sương động hoặc là mưa phùn nhé trong điều kiện mưa phùn nước ẩm vẫn còn dính bình thường các bác nhé đấy Đấy, cái này là luôn luôn là cam kết với anh em về cái chất lượng của cái keo này rồi cực kỳ luôn rồi xin cảm ơn các bác nhé các bác ủng hộ thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop nhá 我现在。